Chào các bạn, hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Rinnai RT660 GFTS Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem nội thất và test những tính năng của bếp bếp thì có nắp chay <clears throat> nắp chay chia lửa bằng inox đây giải của bếp đây. À, những à, lỗ lớn xung bếp này xung quanh bếp này tôi cũng đã bọc lưới này đây là bếp nướng có vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thì bếp ga Nhật á, nó có nhiều ưu điểm hơn thứ nhất là bếp được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai bếp ga Nhật á, nó có cảm biến phá ga tự động đây là cảm biến phá ga tự động đây khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây 5 <clears throat> đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại cho nên sử dụng rất là an toàn và có cảm biến chậm đáy nồi đây, đây cảm biến chậm đáy nồi đây khi mà nó nhận được 250 độ á, thì nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga Nhật á, rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi nên rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió hỏi làm tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu đây và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà tay nhắn ta buông tay liền nó sẽ tắt thì à, về phần à, bếp nướng á nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như à, bếp nấu được bếp nấu ta thấy tăng lớn ta giảm nhỏ được nè nhưng đối với bếp nướng á chỉ cho phép giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi đó là cái mặc định của nhà sản xuất bên Nhật bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cả ba bếp để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ, <clears throat> sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống chào hàm mỹ nước chào da làm tắt lửa mà các bạn đi nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có chào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp bên trái bếp bên phải và bếp nướng cả ba bếp công tắc đều còn đang mở đây thì à, đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á, nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì ở dưới à, đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp <coughs> bếp nó mới khóa thì tính năng thứ hai tôi sẽ thử á, là phá ra khi nước cạn nồi thì dùng hai miếng sắt này mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á, nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 200 <clears throat> đến 200 rưỡi độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không sẽ không phá thì ở tính năng nước cạn nồi này nó cũng phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái đáy nồi các bạn bị ờ, cong lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì uh, cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ cao bếp nó cũng sẽ không khóa về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại đây khi cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày thôi pin Panasonic Toshiba hay là bên Maxell á ba loại bên này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các <clears throat> nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục hai cục pin đại nè bằng một cục nguồn 3V sử dụng hai cho pin đây là cục nguồn 3V đây đây là đầu chờ tôi đã nói sẵn nha các bạn gắm vào ổ đèn bếp sử dụng nguồn bao vôn <coughs> hoạt động bình thường đi chung với cục nguồn 3 vôn đó là một cặp pin đại pin Nhật Jin hay bếp về pin này đã qua sử dụng rồi nhưng mà dung lượng nó còn rất là tốt để à, tặng cặp pin này để các bạn phòng ngừa khi mà có cúp tiền á để các bạn có pin mà để sử dụng đây hai bếp nấu tự động giảm nhỏ lửa nè vị trí cần gà đang ở vị trí lớn nhất bếp ờ, có nhiệt độ cao đây, bếp bên trái 207 207 độ bên phải là 220 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán <clears throat> họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phá ga đây bếp bên trái cũng vậy cũng đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc tôi vẫn đang mở đây đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ chúc chúng ta nấu nướng là chỉ món ăn mà biết thời gian chính thì các bạn mượn vào cục nguồn 3 v này bạn cắm vào cắm hẹn giờ sau đó các bạn vào cắm vào ổ điện Đây, tôi sẽ à, thời gian à, các bạn thực hiện được từ 1 đến 60 phút bây giờ tôi sẽ thử một phút thử bếp khi à, sử dụng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 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội đi Nhật thì cũng có thể liên hệ với Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn phím nãy để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem sau khi hết thời gian một phút nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phát ra công tắc thì vẫn còn nâng mãn đây à, bếp ga nhật á có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân khi nướng á các bạn cũng nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng để sân mâm lớn hơn bếp thì có nắp che chừa lửa bằng inox thì à, ta không sợ mục sát những lò nắp sắt những lò nắp sắt nè thì khi các bạn mà xài lâu á nó sẽ bị mục chân như thế này còn đây là nắp che chứa lửa bằng inox nè thì à, mình à, xài khỏi sợ bị một tác dụng của nắp che này á giúp ngọn lửa sẽ <clears throat> hoạt động đúng tính năng của nó đây là lúc gian xào đồ khô đây các bạn giữ 3 giây đây khi cái đèn nó báo đỏ lên đây thì ờ, ở chế độ này á thông thường đầu quay cảm biến này nó nhận được 250 độ nó sẽ tắt lửa thì khi ờ, các bạn chọn cái chế độ 3 giây này cảm biến sẽ tăng lên được 300 độ giúp tay gian xào ờ, nó sẽ thời gian nó sẽ lâu hơn bếp thì được bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn nó mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kín những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau là mày coi